Hello xin chào tất cả mọi người Vâng mình làm video giới thiệu các bạn về uh, ờ, các cấu tạo của một sàn gỗ công nghiệp Ở đây hôm nay video lần hai mình uh, giới thiệu với các bạn về chủ đề về sàn gỗ thì các bạn bè hay là người thân hay các bạn có nhu cầu về sàn gỗ thì liên hệ mình qua số điện thoại 0888 2283 ờ, đây trên tay mình đang cầm một miếng sàn gỗ đây là thương hiệu WinWin mã 06 cái chiều dài của cái tấm bản này là 1m2 06 chiều rộng của nó là 12,4 phân và chiều đây, chiều dày nó N2 ly ờ, cái dòng thương hiệu Winwin này bên mình đang cung cấp là dòng ờ, chống thấm nước cong vênh bong chóc và cốt xanh Đấy, màu xanh cốt xanh đây thì cấu tạo làm lên một sàn gỗ này thì gồm có 5 lớp lớp trên cùng đấy là bề mặt này là lớp màng oxy nhôm nhé tại sao có lớp màng oxy nhôm này là để cho à, màu không bị phai Đấy. thứ hai là ờ, khi tàn thuốc ờ, rơi xuống sàn sẽ không bị cháy Đấy. À, chống phai nhạt và cái độ màu của nó sẽ để lên hơn 10 năm với phai là mất màu có thể 20 năm tùy từng dòng dòng bên mình là phải gần 20 năm vì dòng này dòng chất lượng cao thì cấu tạo là nung sần gỗ thì mặt trên cùng là một lớp màng oxy nhôm và tiếp theo là làm lên cái cái màu này vân gỗ này là lớp giấy lớp giấy để tạo nên gỗ từ kết xuất nhựa từ kết xuất nhựa lớp giấy tạo nên đấy tại sao có màu gỗ đấy là tôi tiếp xuất từ nhựa tiếp theo là cái cốt cái màu xanh xanh này, này là lớp uh, ờ, HDF này Đấy. lớp này cũng rất quan trọng nó không cho ngấm nước thấm nước Đấy. Và lớp cuối cùng này lớp màu nâu nâu này lớp mặt cuối cùng này Đấy. là lớp ờ, màng nhựa bám chặt vào cái ờ, lớp ờ, HDF này là lớp thứ năm là lớp cuối cùng là cái hàm khóa này đây hàm khóa này để ghép hai cái bảng tấm gỗ lại đây mình ghép thử cho các bạn xem nhé đây này trên tay mình là hai cái bảng tấm gỗ màu khác nhau nhưng mà cùng dòng win win thằng này mã 03 thằng kia là mã 06 cũng cùng kích thước cùng chiều rộng cùng dòng nên cùng kích thước hết nhé cho mình ghép thử cho các bạn xem theo khóa này nhé đây Đấy. hai cái nó khớp vào nhau Đấy. khớp nhau Đấy. nhé cho chặt vào nhé Đấy. Đấy. Đấy. tạo nên một bản cái sàn người ta thợ người ta lắp như thế thôi em khóa này cái, cái khe này này không bị hở nó khít lại kim loại có tác dụng là lại làm cho nước không bị đấy lọt qua khe này hoặc bụi mình quét nhà hay là mình dọn nhà bụi không không lọt qua khe này những khe này rất quan trọng nha các bạn nhé nếu cái hàm nào cái, cái dòng nào khe nó hở hở là cái đấy với người có vấn đề đấy ừ. nhưng các bạn nhìn nhìn này thì nó khít nhưng mà uh, tùy từng dòng nhé tùy từng màu này cái màu màu đen đen thì cái khe thì nó nhìn rõ hơn đấy màu trắng trắng thì khe không nhìn thấy được đây là một tấm bản gỗ bên mình thì công ty mình thì làm về lĩnh vực sàn gỗ này thì cũng lâu rồi nên kinh nghiệm và thợ đều thợ tay nghề lâu năm người ta sẽ có những cái chi tiết nhỏ xử lý rất tốt thì à, bên mình là chủ yếu là phân khối các loại lý à, công ty mình đã giải mẫu từ trong Vinh giật ra miền Bắc rồi các tỉnh miền Bắc thì đa số là đều có mẫu của bên mình đấy có khách là người ta sẽ alo cho mình cấp uh, sản phẩm rồi thợ người ta có thể điều động thợ ở tại đấy hoặc là bên mình sẽ, sẽ cho thợ đi vào đấy. công chứ nhân công công thợ đi vào trong đấy thì sẽ đắt hơn Đấy, phải chi tiêu cho người ta ăn uống nghỉ đi lại bên mình công ty làm lâu năm nha nó uy tín Đấy, thì mình mới làm video lần thứ hai thôi để giới thiệu sàn gỗ đây sàn mẫu nguyên nguyên anh em bạn bè hoặc các bạn có nhu cầu về sàn gỗ thì cứ alo cho mình hoặc nếu cần tìm hiểu sâu hơn thì sẽ vào trong web bên công ty mình trong web công ty mình là sàn gỗ đức phong com hoặc vào các uh, uh, trang facebook của bên mình là sàn gỗ đức phong facebook của mình ờ, cũng có trang cũng xong hoặc gọi điện trực tiếp cho mình số điện thoại zalo của mình hoặc các bạn ép zalo của mình vào zalo mình số zalo là 0888 408 nhé 222 83 mình tên là hợi Đấy, kênh youtube của mình là Lê Hơi TV các bạn à, à, đăng ký kênh và à, theo dõi những video tiếp theo để nhận được những sản phẩm tốt hơn biết về sâu hơn sàn gỗ hơn đây mình chia sẻ thực chất bản chất nhé đây là xin chào hẹn gặp lại các bạn